Xin chào mừng tất cả các bạn và đến với kênh youtube của VN8 Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đánh giá một sản phẩm khá là mới mẻ trên thị trường máy tính Đó là sản phẩm của hãng Huawei Chắc các bạn không còn quá xa lạ với các dòng sản phẩm như điện thoại của Huawei Tuy nhiên đối với máy tính MacBook laptop thì là cũng không phải là nhiều người đã nghe đến và đã trải nghiệm nó Thì ngày nay, ngày hôm nay tôi giới thiệu các bạn một sản phẩm mới đó là của hãng công nghệ Huawei và để theo dõi tiếp thì các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi Viettel 8 nhé. Ok, và chúng ta bắt nhau ờ, cùng nhau tìm hiểu xem cái máy này có gì hay không nhá. Đầu tiên chúng ta nhận xét bề ngoài xem nào có gì nào. Vỏ nhôm nguyên khối này. Các bạn ạ, vỏ nhôm nguyên khối. Hình thức là mỏng. Bạn thấy không? mỏng nhẹ như laptop à chết như MacBook luôn như MacBook Pro luôn cái này nó cũng hai màu là màu uh, gray này cộng với lại màu uh, bạc khá giống mấy cái đặc điểm là mình thấy là khá giống với lại MacBook Pro à, nhẹ nhàng này nhẹ nhàng đẩy xe hàng một tay nâng lên đó như MacBook Pro luôn trọng lượng con này nó là 1,33 à, kg nhẹ hơn một chút xíu so với MacBook Pro à, thế hệ mới MacBook Pro thế hệ mới là 1,37 kg còn cái này 1,33 bàn phím nó bàn phím nổi các bạn ạ à, đây nhá bàn phím nổi à Checkpad thì so với các dòng uh, sản phẩm laptop thì uh, được đánh giá là nhạy hơn anh em khá là mượt mà à con này hay nhá con này hình cảm ứng các bạn ạ ờ nha con này màn hình cảm ứng nhá ờ à. khá là mới anh em nhá nó có gì đây nữa nè, à cái nút nguồn này là có là tút ID nhá bảo mật vân tay anh em nhá anh em nhìn thấy không đó ờ. có bảo mật vân tay đây nhá đây bảo mật vân tay luôn nhá đó ờ. khá giống với lại uh, MacBook uh, Pro thế hệ mới ok xem nào nhìn tiếp bên ngoài như nào à, cái cổng kết nối à bên này là hai cổng uh, tay si đúng không các bạn nhìn thấy Colana với lại Mac đồ không ạ cổng uh, ờ, đấy này tai nghe à nó khác thêm tí bên này có một cổng USB anh em ạ nó lại một con cổng kết nối USB nó khác với thằng ấy là chỗ đấy ờ, đằng sau à có hai khe tản nhiệt hai khe tản nhiệt hai bên nhá màn hình là màn hình 3K anh em ạ em này là màn hình 3K nhá độ phân giải khá là nét mình mở một cái video cho anh em xem nào mở YouTube này tiện thể mở YouTube đánh giá loa luôn loa hai bên nhá hai bên này là bốn loa anh em ạ nhá ở hai bên này là hai dàn loa nhưng mà là bốn loa nhá nó cho âm thanh tốt hơn chọn bài remix nào chọn bài nào ok chúng ta nghe thử nha test thử nào đâu và đây loa nghe hay nhất ở tầm khoảng 80 phần trăm anh ạ đấy tầm khoảng này là nghe hay nhất này đó ok về uh, cấu hình cấu hình của em này là uh, xem nào i 5 à, sorry i 7 chứ con này là i 7 tám nghìn à, anh em à. i 7 thế hệ mới nhất nhá i 7 8550 chip u chip tiết kiệm điện anh em ạ ở đây anh em dùng ờ, thoải mái mà không lo hết pin một ngày Cạc Cạc uh, ờ, GTX Con này trang bị thêm một cạc uh, MX MX150 nhá Rồi các bạn nhìn có nhìn thấy không Hỗ trợ làm đồ họa nhá Nhà to quá Mình dừng nhạc lại ra 16 ghi nhá Đấy, em này trang bị là i7 uh, ờ, chip i7 8550U chip U nhá chip tiết gây điện và được trang bị là RAM là RAM 16 ghi, bộ ờ, bộ cứng ổ nhớ cứng con này là bao nhiêu nhỉ là 256 đi phải ở ờ, đâu em này là 512 ghi, ổ cứng 512 con được trang bị thêm một cạc độ họa à, cạc rời đó là cạc uh, à, MX150 giúp uh, hỗ trợ khả năng uh, làm đồ họa tốt hơn nhanh hơn à con này có các đặc điểm nữa nhá anh em nhá anh em nhìn này camera này oh. camera thì nó đây là camera giấu ở đây cạnh nút giữa nó 6 và 7 nhưng mà nó khá là hay đấy mới tuy nhiên thì nó có một cái là nó lại là trỏ ngược anh em ạ đây camera nó không xoay được nó bị trỏ ngược màn hình này không di chuyển được không đổi góc quay được anh nhìn thấy không hơi xấu không không được uh, linh động lắm mặc dù thì uh, một uh, cải tiến mới đấy cải tiến khá là mới của dòng này Ok, vậy vừa rồi mình ờ, đã giới thiệu các bạn các đánh giá chi tiết cũng như các uh, cấu hình cụ thể một số đặc điểm nổi bật của dòng máy Huawei. Mã này là em này là mã là MacBook X Pro. Cấu hình là ờ, chip Intel Core i7 đầu 8 8550 là chip U, chip tiết kiệm điện giúp các bạn uh, sử dụng uh, được khoảng thời gian 8 đến 10 tiếng trong một ngày mà không lợi sợ hết pin, không phải mang theo sạc đấy và được trang bị ngoài ra trang bị thêm RAM 16GB à, ổ SD là 512GB con này còn được trang bị thêm đó một cạc uh, rời cạc MX 150 uh, hỗ trợ làm uh, thiết kế đồ họa tốt hơn mượt mà hơn Tuy nhiên thì uh, đối với dòng máy này thì theo như đánh giá của mình thì các bạn phù hợp các công việc văn phòng hoặc là các công việc uh, thiết kế nhẹ nhàng chỉ sửa ảnh thôi con này ưu điểm là gì uh, một số khác biệt này mình đánh giá lại đó là màn hình màn hình 3K độ, độ phân giải sắc nét hơn âm thanh tốt hơn với bốn loa ở hai bên và em này còn ờ, có một cái lạ nữa là đó là như mình vừa nói đó là camera được giấu đi tuy nhiên từ nó lại ờ, không cho hình ảnh được đẹp lắm tại vì cái góc của nó lại góc từ dưới lên nó không phải là một góc có ờ, ừ, đẹp cho các bạn làm quay video hoặc là gì nữa, live stream và vừa rồi là một số đánh giá của mình giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm mới của Huawei Hy vọng rằng video này sẽ ờ, mang một làn gió mới, một uh, kiến thức mới cho một sản phẩm mới cho các bạn đến các bạn. Uh, các bạn đừng quên uh, like và đăng ký kênh để theo dõi mình nhé. Xin thành cảm ơn. Xin chào hẹn gặp lại ở video lần sau.